Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Quên mất để lấy chai nước hoa đã Hiện tại trên tay mình đây đang có YL, YDP Và cha mình mới review trên youtube thời gian hiện nay Đó chính là Pirelite America Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi phỏng vấn xem mọi người sẽ thích mùi hương nào hơn nhá Đi thôi Đây, mình đã xịt ra giấy rồi đây, Giấy lần này rất là chuyên nghiệp, ghi tên, thứ đầy đủ luôn nên mọi người sẽ không biết đây là chai gì đâu là cứ yên tâm ta đi phỏng vấn thôi chỗ này tối quá để mình đi tìm người các bạn ạ mình đang có hai cái mùi hương dành cho nam thì mình muốn dạ. xin cảm nhận các bạn là xem các bạn thích mùi hương nào hơn mình đã xịt ra giấy rồi thì các bạn có thể cầm người thử mình xịt ở đầu ngày luôn đấy các bạn cầm các bạn ngửi thử xem các bạn thích mùi hương nào hơn anh xịt đầu ngày ừ đúng rồi nó khá rõ rồi hai bạn đổi với nhau xem là các bạn thích mùi hương nào hơn em thì thích mùi này hơn em thích mùi này hơn nhỉ ờ, cái lý do vì sao em lại thích cái mùi hương này hơn ờ, em cảm giác cái mùi này nó kiểu đậm mà em cảm giác cái nước đầu nó sẽ đậm một tí ừ. xong rồi cái nước sau nó sẽ cái nước sau nó sẽ thanh hơn nó sẽ um, kiểu nó nịnh mũi hơn nhỉ dạ vâng đúng rồi à thế các bạn em tại sao em lại thích mùi này ờ, em nghĩ thì kiểu mùi này em thích cái mùi nhẹ nhàng hơn ấy ừ. em nghĩ là mùa hè thì mình nên dùng mùi nhẹ nhàng và mùi đậm thì ông không thích như lắm à đấy em thích em không thích mùi này vì nó đậm hơn đúng không ờ à, rồi à, đây là mùi bạn nữ này thích còn đây là của em rồi anh cảm ơn hai bạn nhé chỉ thế thôi rồi anh cảm ơn à, mình đang có hai cái mùi hương cho nam ở đây mình đã xịt ra giấy rồi mình muốn các bạn ngửi thử xem mà các bạn thích cái mùi hương nào hơn đây mình chỉ ở đầu đầu bạn cầm luôn cái đầu to ấy đấy các bạn ngửi xem là các bạn thích mùi hương nào hơn xong rồi các bạn đổi với nhau mà cảm nhận ban đầu thì mọi người sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn đổi đi đổi đi xem gửi lại cho kỹ cái này hơn ừ, em thấy cái này hơn cái này hơn ấy hả ờ, cái lý do vì sao các bạn thích mùi hương này hơn kiểu, kiểu mùi nó đậm hơn ấy hả ừ. cái này cái này mùi hắt á nó gây không phải hắt mà là nó không nó, nó nó gây cho anh kiểu nó làm sao hơi hơi khó chịu khó khó ngửi hơi khó ngửi hả? kiểu nó nam tính nó kiểu mạnh mạnh hơn một tí ấy, đúng không? là mùa này chưa gửi rồi anh thấy thấy đặc biệt đúng không nhưng mà nói chung là em gửi nếu mà em lần đầu tiên em gửi thì em sẽ không không chọn này à rồi ok à, đây là mùi hương mà các hai bạn chọn mình cảm ơn hai bạn nhá à, thế thôi mình cảm ơn hello các bạn bây giờ mình sẽ thay mặt anh kiên <laughs> đây là kênh youtube của mình <laughs> còn bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi là đi tìm một đôi một cặp đôi người nước ngoài thế nhưng vấn đề là mấy cặp đôi mà bọn tôi thấy xinh xinh thì đều đi mất rồi <sighs> bọn tôi đang tính đến trường hợp và tìm một cặp đôi người việt rất là xinh đẹp và nói tiếng anh <laughs> với người ta để xem thế nào <laughs> hello excuse me uh, we are doing the interview about uh, fractions and do you want to enjoy with us uh, about practice oh fractions perfumes. Ah, uh, fragrance. Ah, yeah. yeah. Sure, yeah, We have like uh, two, uh, the smell of uh, man. Okay. And, and you guys uh, exchange for each, each other to see which one is better. Okay. I like this one. Why? <laughs> <laughs> Why? I think I don't know. It just smells better. And uh, which one Our, do you like? this, one, one, is stronger and this one is more like smooth. Yeah, I feel like so, this one so, is more. So which one is your favorite? I think this one is more for men. Oh really? I, They're I both think, for men. I think so. <laughs> oh both. Okay. <laughs> okay. Yeah, I feel like this is like a really uh, thing uh, men would. would Let me see. Wear. What is that? Oh, that one. That's my boyfriend favorite. ah, see, yeah. there we go. <laughs> and, and, which one do you like? Yeah, th this one was more oh. potent. This this is like um, a niche Perkins. Okay. Less people know about it, but yeah. I prefer this one. <laughs> yeah. <laughs> I, me and you. <laughs> Thank you very much. No Yeah. Ở đây ờ, mình đang có hai cái mùi cho nam, mình muốn ờ, hai hai bạn ngửi xem hai bạn thích cái mùi hương nào hơn. Mình đã xịt ra giấy rồi. Bây đấy. À? Ừ đấy, mình xịt được cái đầu cái đầu to luôn. Xem nào nếu mà ngửi lần đầu mọi người sẽ ấn tượng với cả mùi hương nào hơn. em ờ, ấn tượng mùi này hơn nhỉ em ấn tượng hơn à? à, cái lý do vì sao mà em ấn tượng mùi này hơn em thấy là mùi này nó mát đấy ạ à? nó mát cả, nó kiểu nó mang cái cảm giác dễ chịu ấy ạ à? ừ. mùi này nó nó hơi nồng một tí em nghĩ nồng. là các bạn nữ nên nếu mà các bạn nữ mà đi chơi thì sẽ thiệt về mùi mát ấy. à rồi, rồi rồi mình cảm ơn nhá dạ. à, đây đây là mùi mà các bạn lựa chọn rồi mình cảm ơn hai bạn nhá à, và vừa rồi thì mình đã quay phỏng vấn hai cái mùi hương này nói thật là Tôi cứ nghĩ rằng là America sẽ chiến thắng cơ Tại vì thực ra cho thời tiết bây giờ cũng đang rất hợp lý cho America nó rơi vào khoảng tầm 25-26 độ Nhưng mà cùng OSL vẫn chiến thắng Thực ra cũng không ngoa khi nói đây là mùi hương rất đa dụng, nịnh mũi Đặc biệt là vào những cái thời điểm mà tầm dưới 30 độ nên Nếu như bạn nào đang lựa chọn cái mùi hương này thì hãy cứ yên tâm lựa chọn này nhá Còn ờ, mình thì mình vẫn thích Pirelli của ờ, America và nếu như các bạn thấy video hay đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn.